Thôi này Thôi làm bài đi Cà thấy đi Cà, cà thí được Tại đi ca mình lên Facebook mà Được Ca, ca ngoài bả cà không được Rồi bấm điện thoại lên, bấm điện thoại lên Cà theo điện thoại Bấm thoại này, bấm thoại đi Bấm thoại đi Bấm thoại là Ăn đi, ăn đi Bấm thoại là hát Bấm gì? Bấm thoại đàm cả Đâu có cổ đâu, không ca đó <coughs> Đâu có đăng ký Đây, điện thoại tao đang quay trực tiếp rồi Hồi nãy đâu nếu hỏi chú hai kìa tội chú hai có bằng gì đâu cá không có được một cá các bạn người ta chi chặn nó chặn này bèo lục hốt me anh em có mồi nhậu me chấm bút bậy chơi ăn đậu máu bao tử này tét bao tử nó nay rồi à, vô cá đi cá dạ. này con có mi nè chờ chờ cái này nè chờ cái này chờ mới nãy cái, cái, cái bể một bình đưa hai vô mà đi trời đợi cầm luôn nè để hai cặp luôn con hai hai cặp hai cặp mình cao tâm ơi đây là muốn xung một một con gà nằm chầm bẹp nè gà con đây đây là gà chiến nè gà, gà chiến gà chiến gà chiến gà này là uh, không biết không biết được không biết mà lâu đâu chứ, uh, không có mẹ mình nói chuyện với có, có chuyện sang nhìn được trên cao quay xuống với tùng à, tùng biết hả thằng thánh hả ừ. quay kìa quay quay cái chợ có hồi nào và bao nhiêu mà ai cũng gọi rằng chợ má qua mà ông tao vậy có hột đầu cả <laughs> phải người tình chỉ gì chặn á cũng như không không ở nơi đó ờ, tôi có một người thương cứ chiều chiều ra bờ sông già sáng à, à dọn ngay phía giữa rồi ra bờ sông anh nàng với em mai mốt đây anh mang cao trào giờ người sẽ yên tình ta sôi yên tâm á cái gì em nội cái gì ca đi ông ngồi lên sôi hoài lắm rồi sôi ấy sôi dữ lắm mà trời ơi tự là tự gì nó gáy như kho kho là ly tứ gáy rồi trời cháo quay gì chân á má mày lao rồi đi dưới đúng nghe thôi mày nghe nghe đi nhậu ca nó sai tự nhiên mất ngang mất hứng luôn nó ca nó lập nó mất hứng luôn diện chúc mai vàng như nước trên dần đầy hai chúng tôi yêu nhau sáu năm rồi mà chớ thành chồng thành Cha thì gật đầu Mẹ quay ngang rồi bảo Thần tâm Nó có tính cọc cằn Sợ sao này con Nhung về đó Sợ không? sau này con Nhung về bị ăn Nên bà cứ dùng dằn chữa chịu cho hai đứa tôi bảy năm nay mới kết nghĩa bàn tớ bàn lỗ tâm buồn thiệt là buồn từ cái ngày tẩm đi bình dưỡng sao không cho nhung biết <coughs> cái gì đủ lý mà hát mày tao chế rồi tôi hoài là cá không được đi, chơi hay chế hay chế chế hay bà đừng phải cho ca cho tâm chế cho tâm mới được mày chế mà tôi hoài tao không nhung sợ cái lắc đầu tâm nói một tiếng không rồi hai đứa nói nhúng trong nói chuyện lòng rầu để tâm đi rồi nhúng buồn nhúng nhá hay cũng má hết rồi ba chục cá cháy tao cá cháy nó mở hết à mà phải phải phải, phải có một đứa cá cháy có một người cá cháy tí tao mới được chứ mình lên đâu cá cháy nạp nữa tao cao hỏi cá cháy phải không yeah. Dạ trời uống gù bể nhiều <laughs> chơi đó từ cả chơi kìa, rồi tới mày là con nè chơi ca ca lỡ rồi ca cậu là ca nổi luôn con cho cậu ca bài à khu tôi sống mày nơi à. đây không có đèn tôi được lớn lên từ nhỏ để chơi không có hàng trời bạn nói là chơi rồi mình chơi mình chơi cái gì ra miền tây mình chơi nó bài bản nó hoặc là chơi vậy đúng thôi tắt đi đâu được rồi tao mà chế là tới tới tới tới đám cưới tao mà cầm ảnh là các bạn cho mới được tao kiếm nữ được cà chế cà chế mới được Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao đất nở Tao chứ không bỏ tôi quá cho Tiên là cho sổ luôn Mà có tiên là cho sổ luôn, nghĩ ca luôn, buồn quá Má cái gì Quay này ở trai cho nó ai cho có có có mình lấy người chồng mà má nó đóng đóng đóng cháo Tắt đầu tắt đụng cháo à, vô nè đụng rớp rớp một hai ba à, vô, có gì đâu má ơi chơi nổi cái này à, nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ nhậu rượu mà trời ơi trời chết dân mùa nước lũ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ nhậu rượu rồi nhậu cháo là đụng cháo à cho, cho đến xanh tư lửa đụng má nó quay cái chân cái cháo tao cầm mờ chớp nó quay quay quay cái góc mình đẩy xưa cho người ta cho mùa nước lũ cho gì đó thôi mùa nước nổi cho gì đúng không chú hai vụ biết ha thì tao vô cao mà bán với nhưng mà cao đặt chế đặt chế chế chế chế là đây ngoài đó kìa xuống nó căng gốc vào tay là lấy cái dầm gật cái là hắn rù rù đổ lên xuồng chắc anh xuồng rồi chắc là ai đặt nữa đặt gì thứ ngọc thôi nhiêu thôi gì cứ mồi nhiêu được rồi được được rồi đừng có đổ nhau mằng hoài cái đụng má ở dưới nó chữ đâu vậy đời đốt nhà đốt chạy tao hoài tao cứ chạy tao có có chạy bởi không biên nó đốt hoài tao chịu không nổi mà không cái áo